à, tôi cũng muốn là nếu mà bạn thấy cái à, video này có ích cho một ai đó bạn có thể là giúp dùm tôi chia sẻ tới những người người ta đang có cái à, câu hỏi y chang như vậy ha và subscribe cái kênh youtube của tôi để bạn có thể nhận được video mới khi mà tôi đăng video lên thì à, về cái vấn đề mà đầu tư á, thì có rất là nhiều cái à, à cái phân khúc để cho bạn đầu tư ví dụ như là bạn có thể đầu tư à, về tài chính nè ví dụ như là chứng khoán à, bitcoin à, vàng ha, tiền tệ ha rồi à, hoặc là bạn có thể gửi tiết kiệm hoặc là bạn có thể là mua bất động sản thì à, chúng ta sẽ cùng phân tích một vài cái à, thị trường à, và sau đó là lựa chọn của các bạn à, về à, về đầu tư tài chính ví dụ như là về chứng khoán hay à, những cái đồng tiền ảo à, thì à, bạn phải à, nên cân nhắc rất là kỹ khi mà tham gia cái cái cái phân khúc này à, vì nếu mà bạn không có ví dụ như chứng khoán nếu mà bạn không có kinh nghiệm thì à, bạn không nên lướt sóng à, tại vì á, à, đầu tư tài chính là bạn phải giỏi quản trị được cái cảm xúc tại vì giá có thể lên và giá có thể xuống cho dù bạn có học tất cả các phân tích về cây ờ, nến hay là phân tích về tài chính hay phân tích về doanh nghiệp nhưng mà khi thị trường biến động có những cây nến nó đi uh, nến là để uh, chỉ ra à, cái cái cái xu thế của thị trường nhưng à, người ta cũng có thể làm ra những cây nến đó à, tôi ví dụ như là à, mục đích của người ta là người ta thao túng thị trường thì người ta có thể là à, sẽ chạy theo cái xu hướng đó và bạn cũng không thể nào biết được nên tốt nhất nếu mà bạn không rành thì bạn à, khi mà bạn muốn đầu tư tài chính thì bạn chỉ nên mua những cái à, cổ phiếu ở trong những cái rổ hàng của VN30 tức là những cái cổ phiếu mà là à, hoạt động tốt ha có cái à, hoạt động kinh doanh tốt và có lợi nhuận hàng năm thì bạn mua bạn để dành thì bạn mua lúc thị trường à, nó không có biến động nhiều và bạn xem xét báo cáo tài chính và cảm thấy rằng là ok à, chấp nhận mua được đầu tư dài hạn thì bạn mua khi mà thị trường à, bắt đầu có dấu hiệu là đảo chiều và xuống xuống xuống nhiều ha mình chỉ mua khi mà thị trường xuống và không ai muốn mua à, chứ không mua lúc mà thị trường tăng nóng à, đó là cái bí quyết và đầu tư về tài chính à, về đồng tiền ảo thì có rất là nhiều cái đồng tiền ngoài kia nhưng mà à, bạn cũng có thể là à, bạn xem những cái đồng tiền nào mà bạn có thể là chắc ăn được à, thì bạn mua nhưng mà cái này thì không tôi không có khuyến khích tại vì nó cũng à, không có thật ra là cũng không hợp pháp tại Việt Nam à, về cái việc mà mua vàng à, hay là mua ngoại tệ ngoại tệ thì bạn cũng có thể mua à, và bạn à, gửi ở ngân hàng ha để giữ cho bạn cái đồng tiền nó không có bị mất giá đồng tiền Việt thôi chứ thực ra là lãi suất của cái uh, tiền uh, ngoại tệ thì nó không có không có ha và việc mà bạn mua bạn gửi lại ngân hàng thôi còn bạn để nhà thì nó sẽ không an tâm rồi còn vàng thì cũng vậy vàng thì bạn khi mà bạn mua thì bạn cũng phải uh, mua khi mà cảm thấy rằng là mình đoán được cái giá thị trường nó sẽ lên hoặc là uh, ví dụ như là một năm à, trong vòng một năm bạn có thể là bạn mua một lần và bạn để đó ha cứ không đua theo mua theo thị trường tại vì người ta cũng có thể làm giá vàng người ta đẩy giá lên và người ta à, đưa giá xuống ha mình mua theo thị trường và như vậy thì rất là bất ổn mình chỉ mua và để dành thôi à, khi mà mình có nhưng mà cái cái à, vàng này nó phải để thời gian dài à, chứ còn mà nếu mà để nước sống thì cũng khó ha nếu mà mình không phải là chuyên gia thì rất là khó còn à, tới cái cái đầu tư khác đó là à, tiết kiệm thì không được gọi là đầu tư ha gửi tiết kiệm chỉ là giữ tiền ha chỉ là nơi giữ tiền cho bạn thôi tại vì á cái à, cái lãi suất tiết kiệm nó không đủ bù đắp cái lạm phát nên mình không thể nào gọi gửi tiết kiệm là đầu tư được mà chỉ là à, mình là nơi giữ tiền ha, bạn cũng phải để một số lượng tiền mặt khi mà bạn cần thiết thì bạn sẽ có tiền để sử dụng thì à, khi mà bạn gửi tiết kiệm thì nó có cái à, ưu điểm đó là nó an toàn à, cũng không phải là an toàn hoàn toàn ha tại vì có những cái trường hợp khi mà ngân hàng có vấn đề gì thì bạn chỉ có được à, quyền nhận lại 75 triệu thôi thì nó cũng ít rủi ro ha à, và tại vì lãi tiết kiệm thì nó có rất là nhiều kỳ hạn bạn có thể chọn ngắn hạn dài hạn hay trung hạn gì đó thì các tổ chức tài chính họ cũng có một phần tiền để họ gửi tiết kiệm tại vì số tiền này họ sẽ linh hoạt trong cái việc đầu tư nên họ bắt buộc họ phải gửi tiết kiệm hoặc họ mua trái phiếu ha thì cái việc mà là ờ, cái việc mà gửi tiết kiệm thì thủ tục nó rất là đơn giản và nhanh gọn nếu mà bạn nếu mà bạn khi mà bạn cần tiền bạn cảm thấy rằng là muốn mua một cái tài sản nào đó hay mua một đầu tư gì đó mà bạn cần tiền bạn có thể vay ngược trở lại ngân hàng thì ngân hàng họ sẽ tính cho bạn ví dụ cái lãi suất của bạn là bao nhiêu chỉ còn vài tháng nữa là đáo hạn thì họ sẽ tính được cho bạn số tiền mà bạn phải ờ, trả lãi ha trên cái thời gian còn lại chứ còn bạn đừng có hủy luôn bạn hủy luôn thì bạn sẽ mất cái tiền lãi đó là cái cái cái ưu điểm còn cái nhược điểm đó là cái lãi suất thấp hiện tại thì cái lãi suất gửi ngân hàng rất là thấp ha và nếu mà bạn gửi ngắn hạn thì coi như là có thể là không phần trăm luôn á và cái lãi suất của ngân hàng thì nó không bù đắp nổi cái mức lạm phát của thị trường rồi ừ, khi mà bạn gửi tiết kiệm như vậy á, thì nó sẽ không có linh hoạt lắm ví dụ bạn gửi 6 tháng mà ví dụ mới tháng là bạn à, cần tiền rồi thì bạn lấy ra thì bạn sẽ không có lãi ví dụ như vậy hoặc là bạn à, có thể là cái việc mà là mua trái phiếu của ngân hàng đó hoặc là trái phiếu của một cái ờ, tổ chức nào ở trên sàn ha thì bạn phải xem xét xem rằng là cái tổ chức đó hoạt động có hiệu quả hay không và họ có khả năng ờ, thanh toán cái ờ, tiền lại cho bạn hay không thì bạn hãy mua thì cái trái phiếu đó thì nó cái tính thanh khoản của nó sẽ cao hơn cái lãi suất của nó sẽ cao hơn nhưng mà nó sẽ rủi ro hơn là tiền gửi ngân hàng ha rồi cái việc sau cùng đó là bạn uh, đầu tư mua bất động sản thì cái ưu điểm á, mua bất động sản á, là lợi nhuận cao ví dụ bạn tính được cái khoảng à, thời gian bạn à, đầu tư à, thời gian là 3 năm 5 năm hay 7 năm ví dụ như đầu tư ngắn hạn là bạn à, sẽ chia những cái khoản đầu tư ra ví dụ như là à, tùy theo cái à, tuổi của bạn bạn có thể chấp nhận được cái khoản à, rủi ro như thế nào thế ví dụ như bạn có thể chia ra đầu tư nước sống là bao nhiêu phần trăm đầu tư trung hạn là bao nhiêu đầu tư dài hạn là bao nhiêu đối với đầu tư nước sống, bạn có thể là à, xem xét tới khả năng mà mua vào và bán ra liền à, ví dụ có có rất là nhiều cái trường hợp à, những cái bạn ở à, cũng là vừa là sale và vừa là đầu tư họ có họ thấy được cái à, nhu cầu của một cái khu đó rất là nhiều ha thì họ sẽ là mua và họ bán ra cho những nhà đầu tư sau ví dụ như vậy rồi hoặc là ví dụ đầu tư trung hạn thì bạn sẽ xem là đầu tư từ 3 năm tới 5 năm một cái khoản đầu tư như vậy bạn sẽ đầu tư một số tiền ờ, trước là 30 phần trăm chẳng hạn rồi bạn sẽ dùng cái tiền ờ, thu nhập hàng tháng của bạn ờ, từ cái rất là nhiều nguồn bạn sẽ đóng vào cho những chủ đầu tư và sau một thời gian bạn sẽ tiết kiệm được một số tiền bạn có thể là bán cái khi mà cái bất động sản nó hoàn tất ha bạn nhận được nhà bạn nhận được đất bạn sẽ bán được cái bất động sản đó ra bạn thu được cái à, một số tiền lớn à, bạn góp từ từ ha bạn đóng từ từ chứ phải thì bạn sau khi mà bạn à, góp một số tiền lớn lại thì bạn có thể là bán ra có thể là bạn sẽ thu được lợi nhuận từ cái việc này tại vì thật ra là cái những cái đợt mở bán đầu tiên của chủ đầu tư bao giờ cái giá nó cũng tốt nhất ha và chủ đầu tư cái chính sách của họ sẽ tăng giá theo từng cái phân khu từng cái phân đoạn và từng cái thời điểm của thị trường ví dụ như giai đoạn ờ, F0 à, hay là mới mở bán đầu tiên họ chỉ bán ờ, một số ít thôi một số ít căn ở ờ, một vài vị trí cũng có đẹp cũng có không đẹp lắm nhưng mà cái giá nó là phải cực tốt à, và những cái thời điểm này là thích hợp cho những cái nhà đầu tư mà mạo hiểm và những nhà, đầu tư thích uh, mua theo những cái lúc mà sản phẩm F0 ban đầu thì Ờ, họ sẽ mua à, và họ sẽ um, được hưởng cái chính sách là ưu đãi rất là nhiều hay là giá tốt tới khi ở cái uh, giai đoạn 2 hay gần ra giai đoạn 3 chủ đầu tư tăng giá hoặc là chủ đầu tư bán những cái uh, sản phẩm uh, có sẽ có nhiều cái chiết khấu khác ha thì uh, thường là những đợt đầu tiên thì những cái nhà đầu tư bảo hiểm họ sẽ thích đầu tư hơn à, và cái nhược điểm của cái việc mà là đầu tư bất động sản đó là cũng có rủi ro nha ví dụ như nó chỉ rủi ro khi mà bạn không tính được cái số tiền của mình ví dụ như là bạn à, nghe môi giới nói rằng là ơi ờ, chỉ cần có 30 phần trăm hay là chỉ cần 10 phần trăm hay là chỉ cần không cần không cần phần trăm nào cả chỉ cần bạn có một cái nhà à, bạn sẽ thế vào và ngân hàng sẽ cho bạn vay trăm phần trăm luôn nhưng bạn phải tìm hiểu rất là kỹ ha à, những cái chính sách đó nó sẽ có những cái ưu nhược điểm và bạn phải tính được cái khả năng tài chính của mình cái thu nhập à, hàng tháng của mình bạn xem rằng bạn có khả năng à, thanh toán hay không rồi khi mà tới thời điểm nhận nhà là ví dụ như hai năm nữa hay ba năm nữa bạn có một cái số tiền lớn như vậy để trả hay không hay là tới năm đó tới hai năm nữa hai năm là chỉ có 24 tháng rất là nhanh ha và bạn có đủ tiền để trả lãi rồi gốc hay không bạn phải trừ hao được cái việc mà là à, tới thời điểm đó bạn không thể nào bán được à, hay là không thể nào chuyển nhượng được à, thì bạn vẫn phải có tiền để đóng vào chứ còn mà nếu mà bạn không trừ hao được cái điều đó thì đó là rủi ro rất là cao và bạn có thể là bạn sẽ à, mất Ờ, sẽ bị ờ, vấn đề về cái tài sản của bạn thế chấp vào ngân hàng hoặc bạn bị vấn đề là bạn đã đóng 30 phần trăm rồi bạn không thể nào đóng tiếp được nữa thì bạn sẽ ờ, bị mất 30 phần trăm kia chẳng hạn đó bạn phải tính toán rủi ro duy nhất đối với đầu tư bất động sản đó là bạn không lường được cái số tiền mà mình phải chuẩn bị và mình để mình đầu tư ha đừng bao giờ nghe hoàn toàn 100% lời môi giới nói họ chỉ nói với cái họ tất nhiên họ không phải là họ lừa gạt bạn nhưng mà họ không biết là ờ, cái số tiền mà bạn ờ, chuẩn bị ờ, như thế nào cái tình hình tài chính của bạn như thế nào cái thu nhập của bạn như thế nào thường là nhiều nhà đầu tư khi mà sale hỏi là ừ, thu nhập của anh chị là bao nhiêu một tháng sau khi trừ những chi phí thì còn lại bao nhiêu hay là cái việc mà là anh chị có bao nhiêu tiền để mà đầu tư nhiều nhà đầu tư họ không chia sẻ cái điều đó không biết là uh, họ ngại điều gì hay không biết rằng là nghĩ rằng là à cái đó việc đó việc của tôi hay là gì đó nhưng mà thật ra là bạn phải chia sẻ hết tất cả những việc đó để cho uh, môi giới có thể là bạn sẽ tìm được một môi giới uh, tốt họ sẽ tư vấn cho bạn đầu tư như thế nào uh, nó tốt và hiệu quả và tránh cái rủi ro cao nhất cho bạn à, và khi đó là cái nhược điểm của đầu tư bất động sản còn ưu điểm thì uh, thật ra là ưu điểm cũng rất là nhiều ha tại vì cái việc mà là lạm phát càng cao thì tiền sẽ đổ vào bất động sản bạn thấy rằng là mỗi năm bất động sản đều tăng giá hả từ 8 đến 10 phần trăm và tất cả những ví dụ như lạm phát nó đều bạn nhìn cái giá tăng của bất động sản nó nó thể hiện là cái tính lạm phát ở trong đó và nếu mà có rủi ro mà thị trường điều chỉnh thì sau một thời gian à, thì thị trường nó cũng sẽ về ở cái mức uh, như ban đầu tại vì á, là đất ít mà người đông nhu cầu sử dụng bất động sản rất là nhiều ha nhu cầu sử dụng nhu cầu đầu tư uh, rất là nhiều luôn nên uh, là bạn và hiện tại tất cả những nhiều cái dự án uh, rất là khó xin giấy phép một cái dự án xin giấy phép phải mất thời gian rất là lâu à, để xin được cái giấy phép mà ra cái dự án đó nên à, thực ra hiện tại thì cái à, hàng hóa ở trên thị trường không có nhiều à, nhưng mà cái nhu cầu đầu tư của nhà đầu tư của người sử dụng vẫn có rất là nhiều nên đó là lý do tại sao À, covid à, thì nhưng mà bất động sản vẫn lên vẫn tăng giá bình thường à, đó là một vài cái điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn à, mình khi mà mình có một khoản tiền à, mình nên à, đầu tư vào đâu ha các kênh như thế nào à, chúc các bạn à, đầu tư gặp nhiều may mắn và thuận lợi thành công cảm ơn và xin gặp lại ở video tiếp theo